Lâu đài thần bí Tác giả Edith Nesbitt Sáng tác năm 1907 Chương 7 Ậu ó ể ới ịu o ôi ồn ách àn ốp ực ông Người đầu rỗng nói Gerard thừa biết nguyên nhân là do đâu Chị thấy chiếc áo khoác mà chẳng thấy vai của người đó đâu cả Đó chỉ là một cái thanh ngang mà các cô gái có tính cẩn thận treo áo khoác mà thôi Bàn tay giơ lên để hỏi lại không phải là bàn tay thật Đó chỉ là một cái găng tay được nhồi những chiếc khăn tay một cách vụng về Còn cánh tay thì chỉ là chiếc ô đi học của Kathleen ấy vậy mà tất cả những thứ đó đều có sự sống và rõ ràng đang hỏi một câu hợp lẽ như người bằng xương bằng thịt vậy trong người cảm thấy sợ hãi Gerard nhận ra rằng đã đến lúc mình phải giải quyết hoặc không bao giờ khi nghĩ vậy cậu ta lại càng cảm thấy tuyệt vọng hơn bao giờ hết dường như có muốn dũng cảm thêm một chút cũng không được Ông nói gì cơ ạ? À? Đấy là tất cả những gì cậu ta có thể làm Và gương mặt nhọn bằng giấy được tô vẽ kia Lại quay về phía cậu ta và hỏi Ậu ó ế ới yếu o ôi ậu ếch an ốt được ông Ông muốn đến khách sạn ư? Gerard nhắc lại câu hỏi Người ngay ra Một khách sạn tốt ư? ọt ấp ạn ố đôi môi kia nhắc lại tôi thành thật xin lỗi seran nói tiếp dĩ nhiên người ta ai cũng phải lịch thiệp cho dù bất kỳ điều gì xảy ra còn seran thì lúc nào mà chả lịch thiệp nhưng tất cả các khách sạn ở đây đều đóng cửa sớm lắm Tôi nghĩ là vào khoảng 8 giờ Ỏ ửa ỏi ỏ ấy Tên xấu xí đó nói Gerard thậm chí lúc này cũng không biết làm thế nào để có thể giải quyết được tình hình đó. Làm người bằng mũ, áo khoác ngoài, mặt bằng giấy và đôi bàn tay mềm. Khi sống lại, chúng trở nên hoàn toàn khả kính. Vào tầm 50 tuổi và lại giàu có nữa chứ, được mọi người biết đến và kính trọng. Đây là kiểu người hay đi tàu hạng nhất và hút xì gà loại đắt tiền. Lần này, không cần phải nhắc lại thì Gerard cũng biết rằng tên xấu xí đó đã nói. Gõ cửa gọi họ vậy. Không được đâu, Gerard giải thích. Họ đều điếc cả. Mỗi người điếc ở thành phố này đều trông coi một khách sạn. Đó là... Cậu ta nói một cách tức giận. Đó là luật của hội đồng thành phố. Chỉ có người điếc mới được phép trông coi khách sạn. Đó là vì chất hụt lông làm bia đấy. Rồi cậu ta lại nói thêm, chất hụt lông chữa đau tai rất tốt đấy. Hỏi uyệt oàn oàn ông yêu ý ông a à, ôi. Tên xấu xí khả kính nói, và Seran cũng không lấy gì làm ngạc nhiên khi nhận thấy rằng có nghĩa là Mọi việc hoàn toàn không theo ý ông ta rồi Lúc đầu thì cũng khó thật Cậu ta nói Những tên xấu xí khác lục tục bao đến Quý bà đội chiếc mũ có vành nói Gerard thấy mình đang mỗi lúc một hiểu hơn cuộc đối thoại của những kẻ không có vòm miệng này. Nếu không có khách sạn thì một nhà trọ cũng được. Thế tôi trọ lại ở chỗ đất lạnh lẽo này vậy. Tên xấu xí nói, nhưng Gerard cũng chẳng thèm để ý. Ở lại nhé. Cũng không được ư. Tôi có biết một nhà trọ, cậu ta chậm rãi nói. Nhưng tên cao nhất trong bọn xấu xí tiến lên phía trước. Hắn mặc một chiếc áo khoác màu nâu cũ kỹ và đội chiếc mũ chớp cao lúc nào cũng treo trên giá mũ để bọn trộm nghĩ rằng có người ở nhà mà nản lòng. Trông hắn có vẻ thể thao và ít dè dặt hơn tên xấu xí nói lúc đầu, và ai cũng có thể nhận thấy rằng hắn không phải là người. Yêu ôi út yếp à, hắn nói, nhưng một quý bà xấu xí đội chiếc mũ kết hoa đã ngắt lời hắn. Bà ta nói rõ hơn những tên kia một chút. Sau đó Gerard phát hiện ra rằng đó là do miệng của bà ta lúc vẽ ra đã có hình cái miệng mở sẵn và vết cắt ở miệng gặp lại được. Vì vậy nó giống với vòi miệng, cho dù nó chỉ là giấy. Điều tôi muốn biết là những người quản lý mà ta gọi ở đâu vậy? Sheran hiểu được những gì bà ta nói. Tôi không biết, Sheran nói, nhưng tôi sẽ tìm. Có điều chúng ta phải đi thôi, cậu ta nói thêm. Bà thấy đấy, buổi biểu diễn đã kết thúc và họ muốn đóng cửa nhà rồi tắt đèn. Chúng ta hãy đi thôi. Ây, úng à ấy y ôi. Này, chúng ta hãy đi thôi. Tên xấu xí khả kính nhắc lại rồi tiến về phía cửa trước. Ẩu ý ung ép. Cậu đi cùng nhé. Quý bà đội mũ hoa nói. Và Geran khẳng định với tôi rằng đôi môi đỏ của bà ta giãn ra thành một nụ cười. Dĩ nhiên tôi lấy làm mừng khi được làm bất cứ việc gì, Geran nói một cách nhã nhặn. Khi mọi việc diễn ra ngoài dự kiến thì đúng là khó xử lý thật. Tôi có thể đi cùng và kiếm chỗ ở cho mấy người, nếu mấy người đợi ở ngoài sân một lát. Đó là một cái sân khác, xa so với các sân khác đấy. Cậu ta nói, và những bộ mặt giấy trắng bệch của bọn họ ngạc nhiên tỏ vẻ không tôn trọng. Đó không phải là cái sân bình thường đâu, cái bơm. Cậu ta nói thêm một cách tức giận. Vừa được sơn xanh toàn bộ, còn cái thùng rác là sắc trắng men đấy. Những tên xấu xí quay mặt vào nhau để hội ý và seran hiểu rằng theo ý chúng Màu xanh của cái bơm và đặc điểm trắng men của thùng rác là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Tôi vô cùng xin lỗi vì phải yêu cầu mọi người đợi. Cậu ta hào hứng nói, nhưng mọi người hiểu cho. Tôi có ông cậu bị điên nên tôi phải cho mấy ăn vào lúc 9 rưỡi. Không ai khác cho mấy ăn được, trừ tôi ra. Gerard cũng không thèm để ý đến điều mình nói. Những người duy nhất mà cậu ta được phép nói dối là những tên xấu xí đó. Toàn là quần áo mà thôi. Bọn chúng đâu phải là con người, mà chỉ là những thứ nhìn thấy được mà thôi. Tuy chúng không phải người nhưng cũng thật khó lừa được chúng. Gerard dẫn đường cho bọn xấu xí đi qua cửa sau có lắp kính màu xanh, vàng, đỏ và xanh lục, rồi đi xuống những bậc thềm bằng sắt vào trong sân còn bọn xấu xí lục tục đi theo sau. Một số có chân là ủng, nhưng cũng có những tên chân chỉ là những cán chổi hay ô, nên chúng đi xuống bậc thềm đến là vụng. Nếu mọi người thấy không phiền thì hãy đợi ở dưới ban công có được không? Gerard nói, cậu tôi là người bị điên nặng, ông ấy mà trông thấy à, trông thấy bất cứ người lạ nào thì Ý tôi là cho dù có là quý tộc đi chăng nữa thì tôi cũng không sao lường trước hậu quả được. Có lẽ tốt hơn là chúng tôi tự đi tìm chỗ ở vậy. Quý bà đội mũ hoa nói một cách lo lắng. Tôi đâu có bảo mọi người làm thế đâu, Seran nổi cáo nói. Cảnh sát ở đây bắt tất cả những người lạ mặt. Đó là luật mới mà những người theo đảng tự do vừa mới ban hành. Cậu ta nói thêm một cách đầy thuyết phục và mọi người sẽ có chỗ trọ chả hay ho gì đâu. Tôi làm sao chịu được khi nghĩ đến cảnh các người phải ngồi trong tù. Cậu ta nói thêm, giọng thật dịu dàng. À ói, ao ác ơi ải ải. Và hỏi, sao các người lại là giấy? Tên xấu xí nói, rồi còn nói thêm điều gì đó nghe như thật là một điều nhục nhã. Tuy nhiên, bọn họ đã tự xếp hàng dưới ban công sắt. Shiran nhìn bọn họ lần cuối và trong thâm tâm, cậu ta phân vân là tại sao cậu ta lại không thấy sợ. Mặc dù vẻ ngoài cậu ta như tự chúc mừng mình vì sự can đảm của bản thân, vì mọi thứ trông thật đến sợ. Trong ánh sáng đó, khó mà tin được rằng những kẻ đó thật sự chỉ là quần áo, gối và gậy gộc mà thôi. Khi đi lên bậc thềm, Cậu ta nghe thấy bọn chúng nói chuyện với nhau Theo ngôn ngữ kỳ lạ của bọn chúng Tất cả chỉ có nguyên âm mà thôi Và cậu ta nghĩ mình chỉ có thể phân biệt được tiếng của tên xấu xí khả kính nói Đó là anh chàng lịch thiệp nhất trên đời đấy Và quý bà đội mũ hoa tán thành Đúng thế đấy Cậu ta đóng cánh cửa kính màu lại Phía sau là cái sân có bảy sinh linh không phải con người đứng đó Phía trước là ngôi nhà im lặng mà cậu ta biết rất rõ là có năm người đang sợ sệt ở bên trong. Có thể bạn nghĩ rằng những kẻ xấu xí chẳng có gì đáng sợ. Đó chỉ vì bạn chưa bao giờ trông thấy có ai sống lại mà thôi. Bạn có thể làm ra một người như thế bằng bộ cơm lê của bố mình, một cái mũ, một hay hai cái gối dài, một tờ giấy có hình khuôn mặt, một vài cái gậy và một đôi ủng thế là xong. Rồi hãy mượn bố chiếc nhẫn ước và trả lại cho ông ấy khi chiếc nhẫn đã thực hiện điều ước. Đến lúc đó ta mới cảm thấy cảm giác đó là như thế nào. Dĩ nhiên, Gerard không sợ là vì cậu đã có chiếc nhẫn. Và như ta đã biết, người đeo chiếc nhẫn đó không sợ bất cứ điều gì nếu không chạm vào. Nhưng Gerard biết rất rõ những người kia có cảm giác như thế nào. Chính vì thế, cậu ta ngừng một lát trong đại sảnh để tưởng tượng điều gì khiến cậu bớt sợ nhất nếu như cậu ta hoảng sợ như họ. Kathleen, Jimmy, McBell! Cậu ta kêu lên bằng một giọng to, vui vẻ không giống cậu ta thường ngày chút nào. Cánh cửa phòng ăn mở hé một cách dè chừng. Này, những con chim chuyện chuyện kia! Sena nói tiếp hướng vai về phía cửa ra vào. Trong kìa, mọi người đóng cửa làm gì thế? Anh có một mình thôi à? Kalin hỏi khẽ. Ừ, dĩ nhiên rồi, đừng có ngớ ngẩn thế. Cánh cửa mở, lộ ra ba bộ mặt sợ hãi và những chiếc ghế đám người kỳ quặc ngồi lúc trước đổ chỏng gọng, mỗi cái một nơi. Bọn chúng đâu anh? Thế anh đã bỏ điều ước về chúng chưa? Em nghe thấy tiếng bọn chúng nói chuyện, thật khủng khiếp. Chúng đang ở trong sân. Gerard nói cố tỏ vẻ vui mừng nhất mà cậu ta có thể. Thật đến là vui, chúng y như người thật, rất tử tế và vui vẻ. Chưa bao giờ anh vui như thế đấy. Đừng có tiết lộ chuyện này cho cô giáo và chị Elisa biết đấy. Anh sẽ giải thích cho họ hiểu. Thôi nào, Kathleen và Jimmy lên giường đi ngủ đi. Còn anh sẽ đưa mặt Bell về nhà. Rồi ngay khi ra ngoài, anh sẽ kiếm chỗ trọ cho những kẻ xấu xí đó. Bọn họ thật đến vui. Anh cũng rất muốn bọn em đi với anh đấy. Vui ư. Kathleen lặp lại một cách buồn bã và ngờ vực. Rất vui là đằng khác ấy chứ. Gerard khẳng định còn giờ thì các em hãy nghe những gì anh nói với cô giáo và chị Elisa và phải hết sức ủng hộ anh đấy. Nhưng đừng nói là cậu để tớ một mình ngay khi ra ngoài rồi đi với những kẻ đáng sợ đó. trong bọn chúng như quỷ ấy. Mặt bèo nói, cứ đợi khi nào cậu nhìn kỹ chúng đã, Seran khuyên, vì chúng cũng có gì đáng sợ đâu. Điều đầu tiên mà một người trong bọn chúng làm là bảo tớ giới thiệu một khách sạn tốt đấy. Lúc đầu tớ chẳng hiểu gì cả vì dĩ nhiên miệng người đó không có vòm. Liền ngay sau đó Seran biết nói thế là sai lầm. Macbeth và Kalin đang cầm tay nhau, giống như kiểu cầm tay trong cơn hoảng sợ lúc trước. Trong khi đó, Jimmy đang ngồi ở trên rìa trước đó là sân khấu, đang đá ủng vào khăn trải giường màu hồng. Rõ ràng là người cậu ta đang rung lên. Không sao, Seran giải thích. Chuyện cái vòm miệng ấy mà, rồi mọi người sẽ sớm hiểu thôi. Tớ còn nghe thấy bọn họ nói tớ là một anh chàng lịch thiệp lúc tớ đi ấy. Chắc lúc đó họ cũng chẳng màng đến những điều nhỏ nhặt như thế nếu họ là quỷ nhỉ? Dù họ có cho rằng cậu lịch thiệp đi nữa thì cũng chẳng có gì quan trọng. Nếu không đưa tớ về thì chắc chắn cậu không phải là người lịch thiệp rồi. Thế cậu có đưa tớ về nhà không nào? Mặt bèo hỏi. Dĩ nhiên rồi, chúng ta sẽ có nhiều trò vui lắm đấy. Nào bây giờ phải đến chỗ cô giáo đã. Cậu ta vừa nói vừa mặc áo khoác, rồi chạy lên gác. Những người kia tấm tụm trong đại sảnh nên nghe thấy tiếng gõ cửa phòng cô giáo, như thể chẳng có việc gì khác thường cả. Em, Seran ạ, thưa cô. Một lúc sau cánh cửa mở và một cuộc đối thoại nghe không rõ diễn ra. Sau đó Cô giáo và Sheran đến phòng của Elisa, rồi họ trấn an một cách khéo léo để Elisa bớt sợ. Không hiểu anh ấy nói dối gì nhỉ? Jimmy cào nhào. Ồ, không phải là nói dối đâu. Mặt bèo nói, cậu ấy chắc chỉ nói lên tất cả sự thật để họ hiểu rõ thôi. Cậu mà là con trai thì chắc sẽ là người nói dối đến sợ đấy nhỉ? Có lẽ nói là đã từng nằm trên ống khói đấy. Jimmy khinh khỉnh nói Tớ mà là con trai thì tớ chả sợ cái đống áo cũ kỹ đó Mặt bèo cãi lại Xin lỗi đã khiến cô sợ Tiếng nói ngọt ngào của Seran vọng xuống cầu thang Bọn em không nghĩ là cô lại sợ hãi đến thế Dù gì thì đó cũng là một trò thật thú vị phải không ạ? À? Thấy chưa, anh ấy đang bảo với cô giáo rằng đó là trò đùa của chúng mình đấy Jimmy thì thầm. Ừ, đúng thế thật. Mặt bèo công nhận. Đúng là một trò thật tuyệt vời, cô giáo nói. Nhưng em làm thế nào mà làm cho những con rối đó cử động được vậy? Ừ, dạ, chúng em vẫn thường làm thế mà. À, lấy dây điều khiển, thưa cô. Gerard giải thích. Đúng thế, Kathleen thì thầm. Em diễn lại nhé, cô thấy trò đó tuyệt quá. Cô giáo vừa nói vừa đi đến chỗ để thảm chùi chân ở dưới bậc thang cuối cùng. Ôi, em đã dọn đi hết rồi ạ. À. Seran nói, ừ, chúng em thật vô cùng xin lỗi làm cho mọi người hoảng hốt. Lúc đó chúng em nghĩ rằng chắc mọi người chẳng muốn xem lại làm gì. Còn nếu chúng ta ăn tối và nói chuyện về buổi biểu diễn của các em thì sao? Cô giáo nói, Mặt vui hẳn lên khi nhìn vào phòng ăn bừa bãi và thấy những hình người thật sự đã biến hết. Seran nói rằng hai người em của cậu chắc sẽ rất thích. Còn đối với cậu ta, chắc cô giáo đã hiểu rằng cậu ta còn phải có nhiệm vụ đưa mặt Macbeth về nhà. Và cho dù cô có yêu cầu cô bé ở lại qua đêm thì cũng chẳng thể được khi nghĩ đến việc cô của mặt Macbeth sẽ lo lắng phát điên lên. Còn nhờ Elisa đưa mặt Macbeth về nhà thì cũng vô ích mà thôi, bởi vì Elisa sợ bóng tối, trừ phi được người bạn trai hào hoa của chị ta đi cùng. Thế là mặt bèo đội chiếc mũ của mình và mặc chiếc áo không phải của mình vào, rồi đi ra lối cửa trước cùng Seram. Bọn trẻ chào nhau và hẹn hôm sau gặp lại. Ngay khi cửa trước đóng lại, Seran đã nắm lấy cánh tay mặt bèo và dẫn cô đi nhanh về phía góc phố dẫn ra sân. Ngay khi đến góc phố, cậu ta dừng lại. Nào, ừ, tớ muốn biết ừ, có phải cậu là đứa ngốc hay không? Cậu ta nói, có cậu ngốc thì có. Mặt bèo trả lời, nhưng đó chỉ là phản xạ một cách máy móc thôi, vì cô thấy cậu ta có vẻ nghiêm chỉnh. Tớ đâu có sợ những kẻ xấu xí đó, chúng vô hại như những chú thỏ đã được thuần hóa. Chỉ có đứa ngốc mới sợ hãi và bỏ lỡ cơ hội đó Cứ cho rằng cậu là một đứa ngốc đi Tớ sẽ quay lại kể cho bọn họ nghe là cậu sợ về nhà Và tớ cũng sẽ đến báo cho cô cậu là cậu sẽ nghỉ lại ở chỗ tớ Tớ đâu có phải đứa ngốc Mạc Bèo nói Và... Cô nói thêm, nhìn quanh đầy sợ hãi Tớ chẳng sợ gì cả Tớ sẽ để cậu chia sẻ khó khăn và nguy hiểm với tớ. Gerard nói, ít ra đó cũng là ý định của tớ. Nói cho cậu biết nhé, tớ chưa bao giờ làm nhiều đến vậy cho em tớ đâu. Còn nếu cậu làm hỏng kế hoạch của tớ thì tớ sẽ không bao giờ nói chuyện với cậu nữa. Mà tớ cũng chẳng để cho những đứa kia nói chuyện với cậu đâu. Cậu thật là kẻ đáng ghét. Tớ không cần phải đến lúc bị dọa mới can đảm lên đâu. Tớ can đảm sẵn rồi Mặt bèo Gerard nói giọng nhỏ nhẹ, cảm động Vì cậu ta nhận thấy đã đến lúc phải nói một giọng khác Tớ biết cậu là người dũng cảm Tớ tin cậu mà Chính vì thế tớ mới sắp xếp chuyện này Tớ tin chắc cậu có trái tim sư tử Tớ có thể tin cậu được không? Tin đến chết được chứ Macbeth thấy không biết nói gì nữa ngoài tiếng ừ, để cho qua cái tiếng can đảm nực cười kia đi. Chính vì thế mà cô ta đã nói, ừ, thế thì cậu hãy đứng đợi ở đây, ngay dưới ngọn đèn này. Rồi khi cậu nhìn thấy tớ đến cùng với bọn chúng thì hãy nhớ rằng chúng vô hại không khác gì loài rắn đâu. À, ồ, ý tớ là chúng hiền lành như những chú chim bồ câu ấy. Cậu hãy nói chuyện với chúng như nói chuyện với những người khác nhé. Cậu hiểu chưa? Cậu ta quay đi, nhưng bỗng dừng lại ngay trước câu hỏi buộc miệng của cô. Thế cậu định đưa bọn chúng đến ở khách sạn nào thế? Ôi trời! Gerard lúng túng, lấy hai tay bứt tóc. Trời, Marbel, cậu đã sắp tới rồi đấy. Ngay cả lúc đó cậu ta vẫn nghĩ ra cách xử trí được. Tớ quên bén đi mất. Tớ định hỏi cậu là trong lâu đài có chỗ nào trọ được không? Để chúng nghỉ qua đêm ấy mà. Phép thuật sẽ mất tác dụng vào một lúc nào đó, giống như khi bọn mình tàn hình ấy, và bọn chúng chỉ còn là một đống quần áo rồi đồ đạc mà bọn mình có thể dễ dàng mang về nhà bất kỳ lúc nào. Liệu có chỗ nào cho chúng ở không? có một lối đi bí mật. Mặt bèo bắt đầu nói. Nhưng ngày lúc đó, cánh cửa sân mở ra và một tên xấu xí thò đầu ra và sợ sệt nhìn xuống phố. Đấy rồi, Gerard chạy lại đón hắn. Tất cả những gì Mạc Beo có thể làm là không chạy về phía đối diện với lý do trái ngược với những gì cô đã nói. Đó là tất cả những gì cô có thể làm, và sự thật là cô đã làm được và cô tự hào về bản thân mỗi khi nhớ lại đêm đó. Còn bây giờ thì những kẻ xấu xí gớm ghiếc kia cần phải im lặng đi qua cánh cửa ở sân vì sợ ông cậu điên nặng xuất hiện. Đi bằng đầu ngón chân ấy. Tên xấu xí đội mũ chỏm thì thầm với quý bà đội mũ kết hoa. Nhưng ngay cả lúc khó khăn như thế mà Seran vẫn tự hỏi sao bà ta có thể đi được vì một chân của bà là đầu cây gậy đánh gôn còn chân kia là cây gậy chơi khúc côn cầu. Mặt bèo cảm thấy chẳng có gì phải xấu hổ khi lui về cục đèn ở góc phố. Nhưng khi tới đó thì cô ta dừng lại. Và ngoài mắt béo ra thì chẳng ai biết được cô phải cố gắng như thế nào. Nghĩ mà xem, đứng im và yên lặng ở đó, rồi đợi những hình hài rỗng không, khủng khiếp tới. Trên vỉa hè vang lên những tiếng bàn chân nặng nề nện lạch cạch vang lên như tiếng trường hợp của quý bà đội mũ kết hoa kéo lê bộ váy dưới đất mà mặt beo biết rõ là bên trong rỗng không mặt bèo đứng im thinh thích hai bàn tay cô lạnh đi và đẫm mồ hôi song vẫn đứng luôn miệng nói chúng không có thật không thể nào đây chỉ là một giấc mơ chúng không có thật không thể nào rồi Seran có mặt ở đó cùng cả bọn xấu xí quanh cậu ta. Seran lên tiếng. Đây là một người bạn của chúng ta, cô Marbel, nàng công chúa trong vở kịch đấy. Hãy bình tĩnh lại đi. Cậu ta thì thầm vào tai cô bé. Các dây thần kinh của Marbel căng ra như dây đàn. Vào cái khoảnh khắc đáng sợ đó, cô không biết mình có thể bình tĩnh lại được không, hay là thét lên và chạy đi như con điên nữa vì tên xấu xí khả kính nọ lấy tay lắc lắc người cô cô tự nhủ hắn không phải là người rồi đến quý bà đội mũ kết hoa hồng cầm lấy cánh tay cô cánh tay của bà ta là một cái ô còn bàn tay là cái găng độn rất mềm bà ta nói bằng một giọng vồn vã kiểu các bà và hoàn toàn thiếu phụ âm Cháu bé thông minh đáng yêu ơi, hãy đi với ta. Sau đó cả bọn đi lên phố 2, như người thật, hoàn toàn giống với những gì Zeran đã nói. Đó là một đoàn người thật kỳ lạ. Người dân Littlesby lên giường sớm, và cảnh sát Littlesby giống như cảnh sát ở những nơi khác. Đi ủng phát ra tiếng kêu mà cách đó cả dặm người ta vẫn nghe thấy được. Khi nghe thấy tiếng ủng đó, chắc Seram cũng đã có đủ thời gian để đưa đoàn quay đi tránh họ rồi. Lúc này cậu ta cảm thấy rất kiêu hãnh trước lòng can đảm của mặt veo khi cậu ta nghe thấy những lời đối đáp lịch sự của cô đối với những nhận xét lịch sự hơn của những kẻ xấu xí đáng yêu kia. Cậu ta không biết suýt nữa thì cô đã thét lên. Mà nếu thế thì mọi việc sẽ hỏng bét cả. Cảnh sát cùng dân chúng sẽ chạy đến và thế là công cốc hết cả. Họ không gặp một ai, trừ một người lắm bẩm. Guy Parkes ơi, cứu tôi với! Rồi chạy nhanh sang đường. Ngày hôm sau, khi anh ta kể lại những gì đã nhìn thấy, vợ anh ta không những không tin mà còn nói là trời phạt anh ta. Mà như thế thật vô lý, Chú thích Guy Fawkes là một thành viên của nhóm tín đồ công giáo ở Anh đã thực hiện âm mưu dùng thuốc súng mưu sát vua James nhất nhưng không thành. Mặt bèo cứ cảm thấy như đang ở trong một cơn ác mộng đã được sắp xếp một cách hoàn hảo. Nhưng Seran cũng có trong giấc mơ đó cơ mà. Chính Seran đã hỏi xem cô có phải là một đứa ngốc không còn gì mà cô thì chẳng ngốc tí nào Nhưng cô vẫn cảm thấy rằng chẳng mấy chốc mình sẽ thế mất Xong, cô vẫn tiếp tục đáp lại cuộc đối thoại với những kẻ không phải người đó Những kẻ chỉ có thể phát ra nguyên âm mà thôi Mặt Beo từng nghe cô mình nói về những người chỉ có trong trí tưởng tượng này Giờ thì cô đã biết họ như thế nào rồi Ánh hoàng hôn mùa hè tan dần vào ánh trăng về đêm Những chiếc bóng của bọn xấu xí trên đường trắng xóa Trông lại còn khủng khiếp hơn là những thân hình của chúng Mặt beo mong sao đó là đêm đen Nhưng rồi cô rùng mình khi đối diện với thực tế Gerard phân vân không hiểu phép lạ kéo dài bao lâu Trong khi trả lời câu hỏi của một tên xấu xí đội mũ chỏm Hắn hỏi cậu ta học trường nào những môn thể thao cậu ta thích, thời gian rỗi cậu ta làm gì và những tham vọng của cậu ta. Chiếc nhẫn dường như hiệu nghiệm theo con số 7. Liệu những con người đó sống trong 7 giờ hay 14 giờ hay 21 giờ? Cậu ta đau cả đầu với cái mớ bồng bông của cái bản nhân bảy này. Một vấn đề hóc búa vào lúc khó chịu nhất và cậu ta choáng váng khi đám người kia đã đến cổng ở sân lâu đài Tất nhiên là cổng lâu đài đã khóa Thấy chưa? Cậu ta giải thích khi tên xấu xí cứ đẩy cái cổng một cách vô ích Bằng đôi bàn tay dị thường Giờ đã muộn lắm rồi Có lối khác đấy Nhưng phải qua một cái lỗ Các quý bà thì sao? Tên xấu xí lên tiếng phản đối, nhưng những quý bà kia lại đồng thanh khẳng định là họ thích phiêu lưu. Quý bà đội chiếc mũ hoa hồng nói, như thế thật hấp dẫn. Sau đó cả bọn liền đi đến một cái lỗ. Dưới ánh trăng tìm được nó cũng thật khó vì nó luôn được những thứ quen thuộc nhất che đi. Sedan đi trước với chiếc đèn lồng hình xe đạp mà cậu ta giật lấy khi bọn người kia bước ra khỏi sân. Cô bạn mặt beo trục rè theo sau. Tiếp đến là bọn xấu xí với những tiếng lạch cạch phát ra từ cơ thể bằng gỗ của mình khi bò trên đá. Vừa bò, chúng vừa nói những từ toàn nguyên âm đáng sợ. Giọng những tên đàn ông thì dũng cảm, còn giọng mấy bà thì có vẻ sợ sệt. Cả bọn theo ánh sáng bò qua cái lỗ ở hàng rào dương sĩ và đi qua vòm. Khi chúng xuất hiện dưới ánh trăng đầy quyến rũ của khu vườn kiểu Italy, thì tiếng ồ cảm thán đầy ngạc nhiên phát ra từ những cái miệng giấy. Tên xấu xí khả kính nói rằng đây đúng là một nơi tuyệt đẹp. Chà, đúng thế thật. Những sân hiên bằng đá cẩm thạch và những lối đi rải sỏi ngoằn ngoèo chắc chưa bao giờ vang lên những bước chân kỳ lạ đến thế. Do phép thuật của chiếc nhẫn nên trên bãi cỏ mượt, xám, ướt sương mới xuất hiện những cái bóng thật kỳ lạ. Gerard đang nghĩ đến điều đó, hay đại loại như thế. Điều cậu ta thật sự nghĩ là mình cá là chưa bao giờ có cuộc đi như thế này ở đây đâu. Khi cậu ta nhìn thấy tượng thần Hermes nhảy khỏi bệ rồi chạy về phía mình và những người kia với sự tò mò như một cậu bé thích đánh lộn trên đường phố, Cậu ta cũng biết rằng mình là người duy nhất thấy được bức tượng trắng đó đang tiến lại và còn biết rằng chiếc nhẫn cho phép cậu ta thấy những gì mà người khác không nhìn thấy. Cậu ta tháo chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay. Thật vậy, thần Hermes vẫn đứng yên trên bệ như người tuyết mà ta hay làm vào lễ Giáng sinh vậy. Cậu ta lại đeo nhẫn vào và thấy thần Hermes đang bay quanh cả nhóm và nhìn vào bộ mặt vô hồn của những tên xấu xí kia. Có vẻ đây là một khách sạn tuyệt vời đấy. Tên xấu xí đội mũ có chỏm nói. Khu vườn được bố trí theo đúng những gì ta gọi là thị hiếu đấy. Chúng ta phải vào bằng cửa sau thôi. Mặt bèo đột nhiên nói. Cửa trước đã bị khóa vào lúc 9 rưỡi rồi. Một tên xấu xí người to, lùng tịch, đội chiếc mũ ri màu vàng xanh. Tuy khó nói được, nhưng vẫn thì thầm điều gì đó về một cuộc phiêu lưu và về cảm giác như được trẻ lại. Lúc này, cả bọn đang đi dọc theo chiếc ao có bờ lát đá cẩm thạch. Dưới nước là những chú cá vàng bơi tung tăng, vây sáng lấp lánh, và đây cũng là nơi mà con khủng long đá khổng lồ đã xuống tắm và uống nước. Nước bắn lên như những hạt kim cương lóe lên dưới ánh trăng. Và chỉ riêng Seran mới nhìn thấy con khủng long khổng lồ nhiều vẫy, cuộn và đầm mình trong đám lá súng. Bọn chúng đi vội lên bậc thềm đền Flora. Phần sau đền, nơi chiếc vòm trang nhã không hướng ra ngoài trời, dựa vào những ngọn đồi dựng đứng. Chủ yếu là vách đá tôn thêm vẻ đẹp cho khu vườn. Mặt bèo lóng ngóng đi qua phía sau bức tượng nữ thần. Seran đi sau, tay cầm lồng đèn sáng như đèn pha, soi rõ một con đường cao và hẹp. Phiến đá chính là cánh cửa và đóng cái hang lại, từ từ xoay tròn khi ngón tay của mặt bèo chạm vào. Lối này! Cô ta vừa nói vừa thở gấp, cô cảm thấy sau gáy mình lạnh và nổi da gà. Anh bạn, cậu cầm đèn lồng dẫn đường đi. Tên xấu xí dáng người ngoại thành chất phát nói. Tôi, tôi phải đi đằng sau để đóng cửa. Gerard nói. Công chúa có thể làm việc đó mà, chúng tôi sẽ giúp nàng. Quý bà đội mũ hoa nói ngay, còn Gerard lại cho rằng bà ta thật là người lăng xăng đến khó chịu. Nhưng cậu ta cứ khăng khăng muốn chính mình là người đóng cánh cửa đó để cho an toàn. Chắc các vị không muốn tôi gặp rắc rối chứ. Cậu ta cố thuyết phục những tên xấu xí lần cuối một cách ân cần và hợp tình hợp lý. Và đây là điều mà hai đứa trẻ cảm thấy xót xa nhất. Thôi cầm lấy. Seran vừa dục vừa dúi ngọn đèn lồng hình xe đạp vào tay tên xấu xí trông có vẻ già nhất. Ông là nhà lãnh đạo thiên bẩm, hãy đi trước đi. Còn bậc thềm nào không? Cậu ta hỏi mặt bèo. Làm gì mà có nhiều đến thế? Cô ta thì thầm đáp. Cứ đi đi rồi sẽ đến chỗ rẻ. Thì thầm như thế là không lịch sự đâu. Tên xấu xí nhỏ thó đột nhiên nói. Cậu ta đâu có thị thầm. Quý bà xấu xí thầm nói. Đừng lo cho cậu ta, cậu ta là một người hoàn toàn tự lập đấy. Rồi bà ta nắm chặt lấy cánh tay mặt beo lúc này đang mềm nhũng vì sợ hãi. Tên xấu xí tay cầm ngọn đèn lồng đi đầu. Những tên khác đi theo với thái độ đầy tin tưởng. Đầu tiên là một người, rồi sau đó tất cả đều biến mất sau chiếc cửa hẹp. Còn Seran và mặt beo đứng mà không dám thở vì sợ làm chậm những tên đó và họ suýt phát khóc vì thấy nhẹ nhõm do cứ tưởng mọi việc sẽ hỏng. Rồi bỗng nhiên trong lối đi có tiếng bước chân chạy và sự giằng co. Giran và mặt bèo cố đóng cửa, trong khi những tên xấu xí đó lại cố hết sức mở ra. Mặt bèo và Giran không biết có phải bọn chúng nhìn thấy gì đó trong lối đi tối nên cảnh giác, hay chúng nghĩ rằng đây không phải là cửa hậu dẫn đến khách sạn nào cả hay bản năng đã mách bảo chúng biết rằng chúng đã bị lừa. Nhưng hai đứa trẻ biết thái độ của bọn chúng đã thay đổi hoàn toàn, không còn bình thường và thân thiện nữa. Những tiếng kêu, không, không, chúng tôi không đi tiếp đâu, để cậu ta dẫn đường đi, đã làm tan sự tịch mịch của đêm. Tiếng phụ nữ hét, tiếng những tên xấu xí to khỏe thét nghe khàn khàn rõ to tỏ ý chống lại và tệ hơn cả là chúng đã dần đẩy được cánh cửa đá mà hai đứa trẻ xích chút nữa đã đóng lại được qua ánh đèn có thể nhìn thấy được đám đông trong bóng tối đang gắng sức ở chỗ cánh cửa hé mở một bàn tay độn thò qua cửa cánh tay gầy đó thò ra bên ngoài một cách tức giận bởi nếu cánh cửa đóng thì chúng sẽ bị nhốt ở đó vĩnh viễn Lời nói không phụ âm của chúng không còn hòa hảo và bình thường nữa mà là giọng đe dọa đầy vẻ uy hiếp, ai ai cũng khiếp sợ. Bàn tay độn đó động vào cánh tay của Seran và ngay tức thì mọi nỗi sợ hãi lúc trước chỉ có trong tưởng tượng giờ đã trở thành sự thật đối với cậu ta và trong giây lát cậu ta hiểu được những gì cậu ta hỏi mặt beo và câu trả lời lúc trước của cô như thấy được kiếp trước của những người bị chết đuối vậy. Hãy đẩy cánh cửa đi, không thì chết đấy. Cậu ta kêu lên và lấy gót chân tựa vào bệ bức tượng Flora rồi đẩy mạnh. Tớ, tớ không cầm cự được nữa. Ôi, tớ không thể. Mạc bèo rên rỉ và cũng cố dùng gót chân, nhưng cẳng chân cô lại ngắn quá. Không thể để cho bọn chúng ra ngoài được. Chúng không thể ra ngoài được Gerard vừa thở hổn hển vừa nói Rồi các ngươi sẽ biết khi bọn ta ra được Tiếng nói giận dữ từ chiếc miệng không vòm vọng ra từ bên trong Rất khó hiểu với mọi người Nhưng lại dấy thêm nỗi sợ hãi trong bọn trẻ vào khoảnh khắc không nói nên lời đó Có chuyện gì thế? Bỗng có tiếng nói khác vang lên Giọng nói này hoàn toàn mới, có phụ âm, nghe rất rõ ràng. Rồi một cái bóng mới xuất hiện trên nền đá cẩm thạch ở đền Flora. Hãy lại đây đẩy giúp với! Tiếng Seran vọng đến chỗ người mới đến. Chúng mà thoát ra được thì sẽ giết hết chúng ta đấy. Một vai áo nhung bất ngờ kề bên vai hai đứa trẻ rồi đẩy cùng. Người đàn ông lực lưỡng đó dùng gót chân dò bệ tượng nữ thần để làm điểm tựa. Vậy là cánh cửa nặng, hẹp, từ từ đóng lại và lò xo kêu kịch một cái. Thế là cả đám xấu xí đang giận dữ hăm dọa kia đã bị khóa ở bên trong. Còn Seran và Macbeth ở ngoài thì thở phào nhẹ nhõm đến khó tưởng. Macbeth vật người xuống nền đá cẩm thạch cất tiếng khóc thật não nề khi đã thành công và mệt mỏi. Tôi mà có mặt ở đó thì tôi sẽ ngoảnh đi chỗ khác để không phải nhìn thấy Seran cũng trong tình trạng giống mặt veo. Người mới đến, hình như là một người gác rừng như Seran về sau nhận định. Nhìn xuống rồi cúi xuống gần mặt beo và nói Thôi nào, đừng có ngớ ngẩn thế có thể ông ta đã nói, một cặp nhóc ngớ ngẩn. Ai thế? Và chuyện này là sao? Cháu, cháu không thể nói cho chú biết được. Seran vừa nói vừa thở hổn hển. Chúng ta tìm hiểu vấn đề đó nhé. Người mới đến nói một cách thân ái. Bước được ra dưới ánh trăng rồi thì chúng ta điểm qua tình hình nào. Shiran trong tình trạng rối bời vẫn có thời gian nghĩ rằng một người coi rừng dùng những từ ngữ như thế hẳn phải có một quá khứ lãng mạn lắm. Nhưng đồng thời cậu ta cũng nhận thấy sẽ vô cùng khó khăn để có thể giải quyết một người như vậy với câu chuyện không có sức thuyết phục như đã kể với Elisa, Sơn hay cô giáo. Thật ra, có lẽ rất khó giải quyết ông ta bằng câu chuyện chúng kể. Seran đứng dậy, nếu chưa đứng hẳn dậy thì vẫn đang đứng lên vậy Và kéo bàn tay mềm nhũng, nóng ấm của mặt bèo lúc này đang nức nở Rồi khi cậu ta làm thế thì con người không thể giải quyết được kia đã nắm lấy tay cậu ta Dẫn cả hai bước khỏi đền Flora ra ánh trăng sáng trải trên những bậc thềm của ngôi đền Người đó ngồi xuống, Seran và Macbeth mỗi người ngồi một bên Ông ôm chúng mỗi đứa một bên một cách thân thiện và khích lệ, rồi nói Nào, hãy kể đi. Mặt bèo chỉ biết nức nở, cũng chẳng trách được. Trước đó cô ấy thật dũng cảm, mà tôi chắc rằng tất cả những nữ anh hùng, từ nữ anh hùng Sean Oddard đến Grace Darling cũng đều có những giây phút nức nở như thế. Chú thích Sean Oddard là nữ anh hùng người Pháp trong cuộc chiến tranh trăm năm, từ năm 1412 đến năm 1431. Grace Darling là nữ anh hùng người Anh thời nữ hoàng Victoria năm 1815 đến năm 1842. Nhưng Gerard nói, vô ích thôi, nghe xong thì chú chắc sẽ nghĩ là cháu bị chuyện thôi ạ. À. Cháu đang khen ta sáng suốt đấy à? Người lạ mặt nói, nếu kể sự thật thì sao? Nếu cháu có kể sự thật cho chú nghe, chắc chú cũng chẳng tin đâu. Seran nói, thì cứ thử xem nào. Ông ta mày râu nhẵn nhụi, hai con mắt to, long lanh khi ánh trăng hắt vào. Cháu không kể đâu. Seran nói và rõ ràng là cậu ta nói thật. Chú sẽ cho là chúng cháu điên và bảo chúng cháu không được nói nữa hay đại loại như thế. Ừ, mà chẳng ít gì thật. Thôi, cảm ơn chú đã giúp chúng cháu. Chúng cháu xin phép về nhà Không biết có phải các cháu tưởng tượng ra không nhỉ? Người làm mặt trầm ngâm nói. Thì cứ cho là chúng cháu tạo ra những kẻ đó Sera nói một cách nóng nảy và ngừng lại với sự thận trọng muộn màng Cháu nói những kẻ đó là những người mà ta giúp cháu nhốt trong ngôi mộ ở đằng kia hả? Người lạ mặt nói, buông tay mặt beo ra rồi quàng cả cánh tay của mình lên cô bé. Ta nhớ ra rồi, ta đã nhìn và nghe thấy tiếng của họ. Còn đối với chuyện các cháu tưởng tượng ra thì ta không biết câu chuyện đó có sức thuyết phục không nữa. Gerard tùy khủy tay lên đầu gối và ngồi chống càm lên hai bàn tay. Bình tĩnh lại nào Người đàn ông nói Và trong lúc cháu trấn tĩnh Hãy để ta nhận xét theo quan điểm của mình Ta cho rằng các cháu khó có thể nhận ra địa vị của ta Ta từ London đến để quản lý một gia sản lớn Cháu cứ nghĩ chú là người gác rừng Gerard nói Mặt beo ngã đầu lên vai người lạ mặt Chú là người hùng giả trang Cháu biết mà Cô khịch khịch mũi Hoàn toàn không phải thế Gọi là quản gia thì sát nghĩa đấy Người lạ mặt trả lời Vào buổi tối đầu tiên ra ngoài để hưởng bầu không khí tràn ngập ánh trăng Và đi đến một tòa nhà màu trắng Ta nghe thấy có tiếng sằng co cùng với tiếng cầu cứu điên dại Bị lòng nhiệt tình lúc đó lôi cuốn ta đã giúp đỡ và đóng cánh cửa đá mà không biết sau cánh cửa đó là ai. Thế giờ ta có thể hỏi ta vừa nhốt ai không? Ý ta là những người ta giúp nhốt lại ấy và ta vừa giúp ai? Cũng hợp lý thôi, Gerard công nhận. Vậy thì... Người lạ mặt nói Vậy thì ừ, sự thật là không được, Sệ đà nói thêm sau khi ngừng một lúc. Sự thật là cháu không thể kể cho chú nghe được. Thế thì ta phải hỏi những người kia vậy. Ông ta nói, ta sẽ mở cánh cửa đó và tự tìm hiểu vậy. Nói cho chú ấy hay đi. Mặt bè sờ mới bắt đầu nói, chú ấy có tin hay không cũng chẳng hề gì mà. Chúng ta không thể để bọn chúng ra ngoài được. Thôi được, tớ sẽ kể cho chú ấy nghe. Seran nói, giờ chú quản gia hãy chú ý lắng nghe nhé. Chú có lấy danh dự của một nhà quý tộc Anh mà hứa với chúng cháu. Dù chú có phải quản gia hay không, thì cháu vẫn thấy chú là người như thế. Chú có hứa sẽ không kể cho ai những điều chúng cháu kể cho chú và sẽ không cho chúng cháu vào nhà thương điên dù câu chuyện của cháu nghe có vẻ điên đến đâu đi nữa, được không? Được, đồng ý. Người lạ mặt nói, ta nghĩ mình có thể hứa được. Nhưng nếu các cháu mà chơi trận xã hoặc trò gì tương tự như thế, rồi dồn phía bên kia vào trong cái lỗ đó, thì cháu nghĩ là cháu nên thả họ ra không? Các cháu biết là họ sợ hãi biết chừng nào rồi còn gì. Tóm lại, ta cho rằng những kẻ đó chỉ là những đứa trẻ mà thôi. Chú cứ nghe cho hết đã, Gerard trả lời, chúng không phải là trẻ con đâu, không phải đâu. Cháu chỉ kể về bọn chúng hay bắt đầu từ đầu? Dĩ nhiên là từ đầu rồi. Người lạ mặt nói. Mặt bèo nhấc đầu khỏi vai áo nhung của người lạ mặt rồi nói. Thế thì để cháu bắt đầu cho. Cháu đã tìm thấy chiếc nhẫn và lúc đó cháu ước là nó sẽ biến cháu thành tàn hình. Cháu nói đùa thôi, Thế mà nó đã biến cháu thành tàn hình thật Cháu tàn hình trong vòng 21 tiếng đồng hồ Cháu lấy được chiếc nhẫn ở đâu không quan trọng Thôi, bây giờ Zera nói tiếp đi Zera nói tiếp Cậu ta nói một lúc lâu vì câu chuyện quá hấp dẫn Rồi thế đó Cậu ta kết thúc Chúng cháu nhốt bọn chúng ở đó Rồi khi 7, 14 hay 21 tiếng đồng hồ trôi qua hay đại loại những số được nhân lên từ số 7, chúng sẽ lại trở thành những chiếc áo khoác cũ. Chúng sống lại vào lúc 9 rưỡi. Theo cháu, chúng sẽ chỉ còn như thế trong vòng 7 tiếng đồng hồ nữa thôi. Vào khoảng 4 rưỡi. Giờ thì chúng cháu về được rồi chứ. Ta sẽ đưa các cháu về. Người lạ mặt nói, giọng nghe dịu dàng đến khó chịu. Nào, đi thôi chứ, Chú không tin chúng cháu rồi Gerard nói Dĩ nhiên là chú không tin rồi Mà cũng chẳng ai tin cả Nhưng dứt khoát cháu sẽ làm chú tin Nếu cháu có thể Cả ba người đứng dậy Người lạ mặt nhìn vào mắt seran Cho đến khi seran lên tiếng Cứ như là cậu biết ông ta đang nghĩ gì Chồng cháu có giống điên không? Không, không giống nhưng cháu là một chú bé vô cùng nhạy cảm. Thế cháu có cho rằng cháu bị ốm hay sao không? Thế rồi Cathy, Jimmy và cả cô giáo cùng Eliza và một, và một người đã nói là Guy Frances ơi, cứu tôi với. Và chú, chính chú đã chứng kiến bọn chúng đi lại. Chính chú đã nghe thấy bọn chúng kêu gào. Thế có phải chính chú mới là người bị ốm hay bị sao đó không? Không đâu, hay ít ra thì chỉ là để biết thông tin chứ không vì điều gì khác cả. Thôi nào, để ta đưa các cháu về nhà. Mặt bèo sống ở tháp Gia Đinh. Gerard nói khi người lạ mặt rẽ vào con đường rộng dẫn đến cái cổng lớn. Không phải là bà con của hưng tước Gia Đinh đâu ạ. À. Cháu chỉ là người cháu quản lý lâu đài đó thôi. Cô ta nắm tay người lạ mặt suốt dọc đường khi đến lối vào dành cho gia nhân, cô hôn tay người đàn ông đó rồi đi vào nhà. Thật là một cô bé đáng yêu. Viên quản gia nói khi ông ta và Seran đi ra cổng. Ông ta đi cùng Seran đến cổng trường. Này, cháu biết chú sắp làm gì rồi đó. Seran nói lúc chia tay. Chú định mở cái cửa đó. Thông minh lắm. Người lạ mặt nói, Chà, thế thì chú đừng có mở nhé. Dẫu sao thì chú hãy cứ đợi đến ban ngày rồi mở, vì chúng cháu sẽ đến đó. Hẹn chú 10 giờ nhé. Được thôi, ta sẽ gặp cháu ở đó vào lúc 10 giờ. Người lạ mặt trả lời. Ôi lạy chúa, các cháu là những đứa trẻ kỳ quặc nhất mà ta từng gặp đấy. Chúng cháu là những đứa trẻ kỳ quặc, Seran thừa nhận nhưng mà cũng có thể người đó là chú đấy Thôi, chúc chú ngủ ngon Khi bốn đứa trẻ đi trên bãi cỏ mượt về phía đền Flora, chúng vừa đi vừa nói chuyện. Chúng nói chuyện suốt cả buổi sáng về những cuộc phiêu lưu đêm hôm trước và sự dũng cảm của Macbeth. Lúc đó không còn là 10 giờ nữa mà đã là 12 rưỡi. Chẳng qua muộn thế là vì Elisa cứ cố dọn dẹp hết rác đêm hôm qua và chính cô giáo cũng muốn thế nữa. Cậu đúng là nữ anh hùng được thưởng huân chương Anh dũng bội tinh Victoria. Kathleen thân mật nói, nhẽ ra cậu phải được tạc tượng mới đúng. Nó sẽ sống lại nếu em đặt nó ở đây đấy. Sera nói vẻ dữ tợn. Em không sợ đâu, Jimmy nói. Vào ban ngày thì khác, Jaden khẳng định với cậu em. Tớ hy vọng chú ấy sẽ có mặt ở đó. Mặt bèo nói, chú ấy là một người đáng yêu, một viên quản gia hoàn hảo với tâm hồn của một người cao quý, Cathy ạ. À. Hình như là chú ấy không có ở đây, Jimmy nói. Em cho rằng chú ấy xuất hiện trong giấc mơ của anh, cũng giống như là những bức tượng sống lại thôi. Bọn chúng bước lên bậc thềm cẩm thạch ngập nắng và cũng thật khó tin được đây lại là nơi đêm qua cả mặt beo và Seran đã sợ hết hồn vía dưới ánh trăng. Em mở cửa ra nhé, Kathleen nói, để còn mang tất cả áo khoác về nhà chứ. Nghe ngóng trước đã, có thể phép thuật vẫn chưa hết tác dụng đâu. Bọn chúng ghé sát tai vào bản lề trên cánh cửa đá, mà phía sau cánh cửa đó chính là nơi những tên xấu xí đã gào thét và đe dọa đến sợ vào đêm hôm trước. Tất cả đều im ắng giống như chính buổi sáng êm ả đó. Ngay khi chúng vừa quay đầu định đi, thì chúng nhìn thấy người chúng đến để gặp mặt. Ông ta ở phía bên kia bệ tượng thần Flora, nhưng ông ta không đứng mà lại nằm im hai cánh tay dang ra hai bên. Ôi trong kìa! Kathleen vừa kêu vừa chỉ. Bộ mặt ông ta trông tái xanh và trên trán có một vết cắt. Mép vết cắt thì xanh lại và trên nền đá cẩm thạch trắng là chút máu từ vết cắt đó. Ngay lúc đó, mặt Marbel cũng chỉ, nhưng cô không kêu lên như Kathleen. Cái mà cô chỉ vào là một bụi hoa đổ quyên to có lá bóng loáng và một bộ mặt bằng giấy nhọn được tô vẽ thò ra. Trông nó trắng toát, lại rất đỏ dưới ánh mặt trời. Và khi bọn trẻ đang nhìn chăm chú thì bộ mặt đó lại thụt vào trong đám lá lấp lánh. Hết chương 7